nhớ tràn đầy lên môi mắt thật gầy trưng vương hôm nay mây vẫn sáng đầy trời công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời bóng người mịt mùng từng hàng mê rung rung trong cơn gió lạnh lùng trong nắng ngại ngùng nắng vẫn vương nhẹ gói ngát nghẽ băng khoang lá rơi đầy sân. chưa trong vu vơ trong mắt ngây thơ nhớ khói bay lạc vẫn vương cho hơi ấm lên mỗi người lùa sương kín nhẹ vây ngập trường làn mây yêu thương vương trong hồn em người mang cho em nghe môi hôn đôi mắt thật cười Trưng vương hôm nay mây vẫn răng đầy trời Công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyên vời Bóng người mịt mùng từng hàng bé rung rung Trong cơn gió lạnh lùng, trong nắng ngại ngùng Nắng vẫn vương nhẹ gói lá rơi đầy sao trong tối tâm hiền bạc kêu sương buồn nhất đây bao lúc xưa cuột cường đàn đóm vương như bóng ai trong lúc đêm trường về rừng trầm cô tình đeo cao thác sâu đồi hoang suối rêu hoang vắng treo bài dân vong quốc ca người xưa đâu về đâu nơi khô con nằm chỗ ướt mẹ lăn bao tháng ngày nuôi con vất vả cả cuộc đời dãi nắng phơi sương thân hao gầy nhìn mẹ xót thương nước mắt bao giờ cháy ngược người ơi gửi lòng mẹ được với xin ông trời ban cho phước lành con dài cơ được lớn khôn nhanh thân héo mòn lòng mẹ thương con phá màu mẹ hiền còn đâu báo hiếu chưa tròn cha mẹ còn đâu bao đêm âu sầu nhó lệ tim con con hối hận giờ quá muôn màng suốt cuộc đời sám hối ăn năn biết bao giờ gặp làm chỗ ướt mẹ lăn bao tháng ngày nuôi con vất vả cả cuộc đời dãi nắng phơi sương thân hao gầy nhìn mẹ xót thương nước mắt bao giờ chảy ngược người ơi mong con nên người lòng phước lành con dài cơ được lớn khôn nhanh thân héo mòn lòng mẹ thương con mẹ ơi mẹ nuôi con như biển hồ lai lá con nuôi mẹ mà kể tháng kể ngày họ ơi đời bể dấu tóc pha màu mẹ hiền còn đâu bao hiếu chưa tròn cha mẹ còn đâu bao đêm âu sầu nhó lệ tim con con hối hận giờ quá muôn màng suốt cuộc đời sám hối ăn năn biết bao giờ gặp bận giờ quá muôn màng suốt cuộc đời sám hối ăn năn biết bao giờ gặp trở lại vùng hành quân vùng xa xôi đã soi biết buồn ba tháng hậu phương yên bình thì vết thương chưa lành hẳn tôi lại đi giữa lạnh sáng đông đời tôi chinh chiến lâu năm yêu lúc băng dương như mộng tình nhân kiếm chúng tôi như kiếm sông dài trôi đi miệt mài chẳng hơi đau đêm mỗi tháng ngày khi cánh du mang tin lại những cánh thư xin hầu tuyến tôi ngẩn ngơ biết mùa xuân sang ở đây không có hoa mai không có hoa đào trang điểm trần ai những lá khô rơi xuống năm dài những trong chiều dài lòng tôi biết em tôi không đẹp như người tưởng không ngao xanh ngao đỏ thơm hương quen trên đường chiều lá khô rơi ôi ngọc ngà giây phút chung đôi lá ơi rơi chi trên dòng suối chờ cho tình cờ anh lính làm thơ lời thơ quên rồi chuyện đi và quên xa anh đèn phố thần nên dấu mùa xuân đơn y không bánh ngon không diều quý tôi nào nghe thấy lạnh trong tôi chỉ thương em gái quê hương trong sớm xuân hồng thiêu hẳn người thương em hỡi em khi chiến tranh dài xa nhau từng ngày và xa cả xu hồn ai lai vùng hành quân vùng xa xôi đã soi biết buồn ba tháng hậu phương yên bình đi vết thương chưa lành hẳn tôi lại đi giữa lạnh sang đông đời tôi chinh chiến lâu năm yêu lúc băng dương như mộng tình nhân kiếm chúng tôi như kiếm sông dài trôi đi miệt mài chẳng ai biết cho ai tôi đến đơn vì lại đi nhọc hơi đau đêm mọi tháng ngày khi cánh du mang tin lại những cánh thư xin hầu tuyến tôi ngẩn ngơ biết mùa xuân sang ở đây không có hoa mai không có hoa đào trang điểm trần ai lá khô rơi xuống năm dài những trong chiều dài lòng tôi biết yêu ai em tôi không đẹp như người tưởng không áo xanh áo đỏ thơm hương quen trên đường chiều lá khô rơi ôi ngọc ngà giây phút chung đôi lá dòng suối chờ cho tình cờ anh lính làm thơ lời thơ em như hơi thơ khi em nguyện chờ một người về xa tôi đã quên rồi chuyện đi và quên xa anh đèn phố tình nên dấu mùa xuân đơn vị không bánh ngon không rượu quý tôi nào nghe thấy lạnh trong tôi Chỉ thương em gái quê hương trong sớm xuân hồng thiêu hẳn người thương em hỡi em khi chiến tranh dài xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay em hỡi em khi chiến tranh dài xa nhau từng ngày và xa cả xu hướng nay đã châu rơi nghe vùng tâm tư cháy đỏ xoay ngang lưng trời những đôi mắt hòa châu bừng lên trong màn tối như mắt em sáng người theo anh đi ngàn lối những đêm không ngủ anh ngồi tâm sự cùng hoa châu rơi thầm tên em mơ một ngày mai pháo nổ vang trên lối về những đóm mắt hoa châu là hoa đăng ngày cưới khi chiến tranh hết rồi tương lai ta tìm tới có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc hoài yêu thương tìm làm sao màu hoa trâu đêm đêm tô son tô phấn những con đường ôi những con đường mang nặng đau thương cho anh nhận diện quê hương giữa đêm đen buồn bằng những dòng sông chảy xuôi đêm trường ôi những dòng sông nhẫn nhục đau mà châu rơi nghe vùng tâm tư cháy đỏ xoay ngang lưng trời những đốm mắt hòa châu bừng lên trong màn tối như mắt em sáng ngời theo anh đi ngàn lối những đêm không ngủ anh ngồi tâm sự cùng hòa châu trở thành lang thang ngày rời paris anh hứa sẽ quay trở lại nhìn chung xa xôi xa vút ngàn lời chờ mong bầu trời cari hôm nay gió mưa răng đời bên em trong từng đêm vắng hát lên em ngại gì khúc ca sông nạo nề đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ hãy sống với tình anh hôm nay chúc cho nhau rượu nồng say ngất ngây nếu biết chán tình anh hôm nay hãy xa nhau không cần đôi tay vai Người làm gì chuyện yêu đương dĩ vang chuyện xưa cũ trôi trôi theo ngày tháng hát lên em ngại gì khúc ca sông não nề đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ trôi theo ngày tháng hãy vô tư nhìn đời hãy vui lên mà cười đừng để tớ vương chôn trong mòn mỏi cười làm gì chuyện yêu đương dĩ vang chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng hát lên em ngại gì khúc ca sông nạo nề đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ hãy sống cho nhau rượu nồng say ngất ngây nếu biết chán tình anh hôm nay hãy xa nhau không cần đôi tay vai gửi làm gì chuyện yêu đương dĩ vang chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng hát lên em ngại gì khúc ca sông não nề đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ lên em ngại gì khúc ca sông não nề đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ chàng đi về sẽ đón đưa đêm đêm dưới ánh trăng vàng tôi với cây đàn ngầm thầm thơ than và cô nàng bên xóm mỗi lúc lên đền sang nhà làm quê và thật nhiều làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngỏ tôi sợ thân mình là bọt bèo làm sao dám ước mơ duyên từ mai sau tôi sợ ngang trái làm mong đời chúa xót thương đau rồi một hôm tôi bước đi thật xa tôi cố quên người ta như hình bóng trong xa mơ thời gian phương thuốc hay thần tiên chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên hôm nay đón cánh thiệp hồng em báo tin mừng lấy chồng giàu sang đời em nhiều may mắn có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngỏ tôi sợ thân mình là bọt bèo làm sao dám ước mơ duyên từ mai sau tôi sợ ngang trái nàng mong đời chúa xót thương đau rồi một hôm đi thật xa tôi cố quên người ta như hình bóng trong xa mơ thời gian phương thuốc hay thần tiên chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên hôm nay đón cánh thiệp hồng em báo tin mừng lấy chồng giàu sang đời em nhiều may mắn có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không em nhiều may mắn có nhớ anh nhàn sĩ nghèo nàn áo xa đường khuya bồi hồi người trai hương nẻo đêm sâu dấu tình yêu người chưa biết một lần vì giây phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng tình yêu đêm nghìn đời là tình yêu khi đơn côi vào chuyên môn đêm quăng bờ vai môn manh áo xà đường khuya bồi hồi người trai hương nẻo đêm sâu dấu còn chờ in dấu chân anh niềm thương mến đó bây giờ vàng nghìn đời dù gió đua gian dao còn đẹp như khi quen chẳng vội màu yêu ai anh băng sông dài cho đêm lòng trái một người tìm vui mái tân trời nào xa lạnh hôn đông một người chợt nghe gió giữa mênh mông rót vào trong lòng người chưa biết một lần vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm giờ đã găm đường một hoa nợ về đêm vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm giờ đã găm đường một hoa nợ về đêm nhật hoa tim rủ cài lên áo có ai đâu ngờ hoa tim cả người thương hương xưa ơi tìm đâu thấy kỷ niệm bởi một màu hoa tim còn lại đây những khung trời chơ vơ tháng năm lòng ngóng chờ rồi từ dối ân tình suốt đời sâu trong lòng riêng nên nở mà thôi nhìn màu hoa ngỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhau xuân vẫn qua đêm thời gian trôi biến ai về chốn nào đâu đây dư hương gửi tâm tư sao hờ người xưa hỡi thấu cho nỗi lòng hoa tim còn người đâu chờ vơ tháng năm lòng ngóng chờ rồi từ đó những đêm buồn mang tới thương nhớ vốn nguôi người xưa xa cánh rồi ân tình suốt đời giấu trong lòng riêng nức nở mà thôi trôi biến ai về chốn nào đâu đây dư hương gửi tâm tư luyến thương ngước nhìn hoa tím rụng tình sao hững hờ người xưa hỡi thâu cho nỗi lòng hoa tím còn người đâu người xưa hỡi thâu cho nỗi lòng hoa tím còn người đâu lỗi ta quen nhau tuổi còn thơ đi học chung cùng giờ nhặt hoa đêm cho nhau ghim vào thơ đêm đầu tay mà chờ thời gian trôi qua mau không ngừng đâu mỗi mùa hoa phượng đầu tiếng ve kêu sâu sâu phút chia tay sầu sầu tiếng thương riêng mình biết hoàng tim trong mắt nhau rồi khi yêu thương đi vào tuổi xanh đất trời vui chuyện mình tình tôi mang tâm tư như tình em ước vọng sao mộng thay đừng cho nhau tương lai màu nhạt phai lữ hành trên đường dài cánh chim bay miệt mài mắt mi vương u hoài biết khi cho là mất cuộc đời ai giống mang nhiều tha thiết thêm nhiều liên tiếc mới thấy đậm đà bấy nhiêu khi đêm dài gối chiếc ôm mộng nỗi tiếc mới thấy lòng càng mến yêu ta đừng quên biết lúc ban sơ để hồn vương vẫn mãi trong mơ mộng sao diễn kiếp đổ về nơi bên xưa như ngưu lan trúc nữ vẫn đợi chờ trong gió mưa ngày đêm sắc tỏa hương dịu hiền, nhớ tay ai nâng niu cho đời hoa sắc đẹp hương mặn mà dù nguyện số đau duyên không thành đôi những buồn vui cuộc đời nói sao cho cạn lời nhớ thương lâu dần vời dẫu trong tim truyền cũ gửi vào mây gió thôi sao diễn kiếp đổ về nơi bên xưa như ngưu lan trúc nữ vẫn ngồi chờ trong gió tình yêu như muôn hoa nở ngày đêm sắc tỏa hương dịu hiền nhớ tay ai nâng niu cho đời hoa sắc đẹp hương mặn cạn lời nhớ thương lâu dần vời dấu trong tim truyền cũ gửi vào mây gió thôi dù nguyện số đâu duyên không thành đôi những buồn vui cuộc đời nói sao cho cạn lời nhớ thương lâu dần vời dấu trong tim truyền cũ gửi vào mây gió cần trái hồn buồn mà chi em mai anh về trong nắng em đừng vì chia ly làm nan chi muôn nắng reo lừa khói tung ngập màu cơ thân trai ra đi nở nước đôi vai gánh nặng buồn chi cánh xa vì ngày mai sẽ không xa hôm nay anh đi vì muốn duyên mình đẹp dâu bao năm chia ly là mấy trăm vạn ngày sau vui lên đi em dự tiến sao không uống cạn để anh bước đi cho chi phí mong làm cha thời gian qua nước non vui miền thái hoa trời việt âu ca xuân qua thêm mơn cánh hoa vạn niềm thương yêu còn chờ phút sum vầy em mà chỉ em lúc non sông cần trái hồn buồn mà chỉ em mai anh về trong nắng em đừng vì chia ly làm nan chia đang reo lửa khói tung ngập bầu cơ thân trai ra đi nở nước đôi vai gánh nặng buồn chi cách xa vì ngày mai sẽ không xa hôm nay anh đi vì muốn duyên mình đẹp dâu, bao năm chia ly là bảy trăm vạn ngày sau vui lên đi em rượu tiến sao không uống cạn để anh bước đi cho chi phí mong làm cha gian qua nước non vui miền thái hoa trời việt âu ca xuân qua thêm mơn cánh hoa vạn niềm thương yêu còn chờ phút sum vầy